phía biên giới ở Việt Nam là một hàng rào sắt cao tới 4,5 m, dài 12 km. Trên đầu là hàng rào thép gai dọc theo sông Bắc Luân mà phía Việt Nam gọi là Kalong. Được xây dựng từ năm 2012 và đến 2017 trị giá tới 29 triệu đô la. Đây là hình ảnh cận cảnh bức tường biên giới của Trung Quốc. Đến tháng 5 năm 2018,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 Bộ Công an Việt Nam cũng đã cảnh báo trong năm 2020 đã có trên 900 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, phần lớn trong số này là người Trung Quốc. Ngoài ra, số người Trung Quốc nhập lậu Việt Nam trong năm 2020 tiếp tục tăng lên tới 25.000 người. Theo trang phân tích quốc tế, vào ngày 23 tháng 12 năm 2020 chia sẻ như vậy, và Trung Quốc đã khởi công xây hàng rào dọc biên giới với Miến Điện từ tháng 10 năm 2020 tại các bang Kachin và San, chủ yếu ở các khu vực đông dân cư, trong đó nhiều đoạn vi phạm quy định cách đường biên giới 10 mét, tức là thỏa thuận biên giới tháng 10 năm 1960. Theo phát biểu của ông U Uthai Nun, Giám đốc các vấn đề biên giới lãnh cục thuộc Bộ Ngoại giao Miến Điện. Rất nhiều đoạn băng video đang trên mạng xã hội đã được truyền thông Miến Điện trích dẫn cho thấy có những đoạn tường rào tạm bằng các cuộn dây thép gai nhưng rất nhiều đoạn được xây chắc chắn với trụ gạch và bê tông chấn song sắt cao khoảng 3 mét. Phía trên được cuốn cây dây thép cài chẳng chịt. Đây là hình ảnh những người cửu vạn đã khuân hàng nhập lậu từ Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn vào Việt Nam. Trả lời đài FI tiếng Việt, giáo sư John Peel, đại học tại Hồng Kông nhận định như sau. Ở phía biên giới với Miên Điện, chính quyền Bắc Kinh muốn kiểm soát nghiêm ngặt hơn đường biên giới và tránh gặp quá nhiều rắc rối với Miên Điện trong đó có vấn đề quản lý các dân tộc thiểu số như người Kachin, Karen, người Hoa hoặc những dân tộc khác thường gặp khó khăn với chính quyền trung ương và vẫn vượt biên sang phía Trung Quốc. Tôi nghĩ đó là một cách để Bắc Kinh ổn định khu vực biên giới với Miến Điện vì thường xuyên xảy ra về vấn đề an ninh cũng như buôn bán vận chuyển lậu vũ khí. Có thể họ thấy đã không được kiểm soát nhiều yếu tố trong đó có những lực lượng nổi dậy ở phía Bắc Miến Điện Hàng rào kiên cố được Trung Quốc tiếp tục xây dựng từ khoảng năm 2018 dọc biên giới với hai tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn với chiều dài khoảng 200 km. Dựa theo những thông tin dưới đây, quanh khu vực cột mốc 1089 thuộc đồi keo tỉnh Lạng Sơn, khi giải trình về tình trạng buôn lậu tại đây, Tri Cục Hải quan Tân Thành được trang gia đình.net.vn trích đăng vào ngày 18 tháng 11 cho biết, từ tháng 5 năm 2019, toàn bộ các điểm tiếp giáp với phía Trung Quốc trên biên giới thuộc địa bàn kiểm soát của Tri Cục Hải quan Tân Thành, cơ bản đã được phía Trung Quốc rào chắn bằng hệ thống tường cao khoảng 3,7 mét và chỉ còn lại một khoảng cách rất nhỏ tại khu vực điểm đường đấu nối đồi cao chưa có tường rào. Vào đầu tháng 4 năm 2020, trước những thông tin Trung Quốc xây tường biên giới nhằm để chấn chỉnh và đưa hàng hóa nhập khẩu vào quy củ, ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn giải thích Phía Trung Quốc đã xây dựng tường rào từ lâu và chiều dài khoảng 100 km. Tường rào này được xây trên đất Trung Quốc, gần lối mở Co Sa tức là cửa khẩu Chi Ma thuộc mốc 1223 tỉnh Lạng Sơn. Đúng quy định về hiệp định biên giới giữa hai bên và có thông báo cho Việt Nam, theo tờ báo Tuổi Trẻ cũng chia sẻ vào ngày 7 tháng 4 năm 2020. Đây là hình ảnh hàng rào biên giới với Việt Nam do Trung Quốc xây dựng tại cột mốc số 1328, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam nhiều đoạn video của một số đăng trên tải trên YouTube tại Việt Nam cho thấy hàng rào có trụ sơn màu vàng chấn song nhọn xanh dương được bao thêm dây kéo gai và chân tường phía trên rào đã được hoàn thiện các cỡ cột mốc 1270, 1296 và đến tháng 11 năm 2020 đã tạm ngừng ở cột mốc 1328 của huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Theo thông tin đăng tải trên các video này, từ khúc này có thể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 Theo giáo sư Ca Thầy, Đại học tại Úc, Việt Nam có lợi như Trung Quốc trong việc ngăn chặn buôn lậu qua biên giới, đặc biệt là Việt Nam còn bị thâm hụt thương mại với nước láng giềng. Theo thống kê sơ bộ của Hải quan Việt Nam khẳng định, xu hướng này vào năm 2020, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 35,2 tỷ đô la, tăng tới 3,7% so với năm 2019. Và Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với tổng lượng kim ngạch thương mại song phương đạt tới 133 tỷ đô la. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 48,9 tỷ đô la, nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam rất lớn là 84,1 tỷ đô la. Cuối cùng, theo nhận định của giáo sư Ca Thầy, bức tường mà Bắc Kinh cho xây dựng bên biên giới có lẽ còn gây trở ngại cho những nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc muốn đảo thoát. Tỉnh Vân Nam của Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam, Lào và Miến Điện từ lâu được coi là ngảo đảo thoát cho người Duy Ngô Nhĩ và những người muốn xin tị nạn ở phương Tây.